Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Đường tài lộc của người tuổi Tý khá ổn định và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kế hoạch sắp tới. Con giáp này tỏ ra vô cùng chăm chỉ và nhanh nhẹn nên dễ có tiền lộc cầm tay. Những người kinh doanh có thể xem đây là ngày tốt để đẩy nhanh hoạt động bán hàng của mình hơn bản mệnh cố gắng hết sức mình để không bị chậm tiến độ, giúp công việc được hoàn thành suôn sẻ. Tinh thần cống hiến làm việc không mệt mỏi của người tuổi Tý được cấp trên đánh giá cao. Những thành quả mà bản mệnh gặt hái được sẽ trở thành nền tảng để cho con đường thăng tiến trong tương lai. Vợ trình tình cảm khởi sắc, con giáp này có thể chia sẻ mọi niềm vui với nửa kia cũng như người thân của mình. Họ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh có chút uể oải một phần do thiếu thể dục thể thao, công việc khá nhiều thì khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu người tuổi sửu có thể nhận ra khá nhiều điều tốt lành đang chờ đợi mình, chính tài trợ mệnh, con giáp này sẽ được hưởng vận may tài lộc, bản mệnh thoải mái chi tiêu không cần phải lo lắng thu nhập từ công việc chính, tình hình cũng trở nên dễ thở hơn nhiều. Đường tình duyên như ý, con giáp này còn độc thân dễ dàng tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, trong khi đó các cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung sau những bất đồng trước đó. Tuổi Sửu và nửa kia có những mối quan tâm chung, hãy cố gắng phát triển tình cảm từ đó, xóa tan những bất đồng còn tồn tại.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 Hôm nay, người tuổi dần khá bận rộn khi công việc đang trồng chất, dường như bản mệnh không có được những khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cần thiết. Mặc dù công việc không quá vất vả, nhưng nó chiếm khá nhiều thời gian của con giáp này. Ngoài ra, bản mệnh dễ bị lôi kéo vào những cuộc vui chơi hay tiệc tùng, vì thế thời gian dành cho gia đình cũng chẳng còn nhiều. Có vẻ như tuổi dần chưa thực sự chú trọng tới việc quan tâm và chịu trách nhiệm với những người thân. Chính vì thế mà tình cảm giữa các thành viên trong nhà có phần lạnh nhạt,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 Người tuổi mão sẽ có một ngày không được trọn vẹn, có lẽ công việc cuối năm nhiều nên con giáp này sẽ phải bù cả thời gian nghỉ ngơi để đáp ứng nhu cầu công việc. Bản mệnh cũng dễ vướng rắc rối thị phi nên bị phân tâm, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Trong ngày tương hình, kết giao nhầm người khiến con giáp này phải chịu những tổn thương sâu sắc về tình cảm. Đặt lòng tin quá lớn ở đối phương khi bị phản bội, bản mệnh không thể nào chịu được việc đó. Có lẽ tuổi mão lúc này chỉ muốn làm gì đó cho quên đi những sai lầm của mình trong quá khứ.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 Tuổi thìn gặp ngày thìn tý tam hợp nên đón nhận nhiều tin vui cho chuyện tình cảm. Có lẽ con giáp này đang dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn để bù đắp lại những khoảng thời gian thiếu hụt sự quan tâm, trách nhiệm của mình do bận rộn với công việc trước đó quý nhân che chở, bản mệnh được hưởng nhiều may mắn hơn. Sau những biến cố trong quá khứ, người tuổi thìn và nửa kia hiểu rõ tình cảm của mình. Con giáp này cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Cả hai đã phải vượt qua nhiều trở ngại, được với nhau chẳng hề dễ dàng chút nào. Đường tài Lộc khá vượng, con giáp này chỉ cần lên kế hoạch cho việc chi tiêu hợp lý là được. Hơn nữa, các khoản thu nhập tăng lên cho thời gian tới là rất khả quan. Dù là những việc nhỏ thôi, nhưng nhờ chăm chỉ làm việc, sử dụng khả năng sẵn có của mình mà bản mệnh đã làm được thêm nhiều việc. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Người tuổi tỵ có thể đối mặt với những biến cố bất ngờ xảy ra, vận trình tình duyên của con giáp này có phần kém sắc, tình duyên lận đận, trải qua bao nhiêu cuộc tình mà bản mệnh vẫn chẳng thể tìm được người thực sự yêu thương, trân trọng và nguyện ý ở lại bên mình. Người đã có đôi có cặp có thể nảy sinh mâu thuẫn bất cứ lúc nào và mặc dù đã cố tránh nhưng cũng không thể chắc chắn rằng mọi chuyện có thể êm xuôi. Con giáp này và người ấy cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại, có thể sẽ mong muốn có những thay đổi trong mối quan hệ.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 người tuổi ngọ có khá nhiều vấn đề quan trọng cần phải bàn tính và cần sự tập trung để tránh những rắc rối xảy ra. Nếu như con giáp này đang có những kế hoạch thì nên tính toán lại bởi dễ có những tác nhân khác chưa thực hiện được một cách toàn vẹn nhất. May mắn là bản mệnh có thái độ làm việc tốt, tích cực, tuy có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn là người có thể cải thiện công việc nhanh chóng. Vợ trình tài lộc không có nhiều biến động, con giáp này hãy nỗ lực và chăm chỉ hơn để gia tăng nguồn thu nhập cho mình nhé.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 Chính tài vợ sắc, vợ trinh tài lộc của người tuổi mùi tăng tiến rõ ràng, con giáp này không cần phải lo toan thiếu thốn khi sắm sửa trong những ngày cận Tết. Tuy nhiên, tiền có nhiều đến mấy mà bản mệnh chi tiêu không biết định mức thì cũng đến ngày cạn kiệt, hãy nhớ lấy điều này. Ngày tương hại khiến mối quan hệ tình cảm của tuổi mùi có những điều muốn mà chẳng được. Kẻ tiểu nhân đứng giữa tính bài ly gián khiến cho tình cảm gia đình giãn nứt, không khí trong nhà căng thẳng, lạnh nhạt. Hãy buông nhẹ lòng mình cho mọi điều qua đi, bao dung tha thứ cho lỗi lầm của nhau nhé.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 Vợ trình tình cảm của tuổi thân không được hài hòa, êm đẹp cho lắm, con giáp này có khá nhiều chuyện cần làm nhưng kế hoạch lại không có được sự chỉn chu, rõ ràng nên khi thực hiện mỗi người một ý dễ dẫn đến xung đột, bất đồng khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên căng thẳng. Sự thiếu thấu hiểu nhau khiến cho bản mệnh và người ấy sẽ bị kẻ tiểu nhân tận dụng và phá hoại mối quan hệ này người tuổi thân hãy cố gắng có được những bản luận trước khi làm thay vì để sự cố chấp của mỗi người khiến việc không thành mà tình cảm lại giãn nứt khá nhiều. Công việc trong ngày không quá bận rộn nhưng con giáp này cần đề phòng họa từ người khác mang đến. Tuy không trực tiếp khiến cho bản mệnh mất đi lợi ích, thế nhưng ảnh hưởng với lâu dài có thể làm người tuổi thân phải tốn nhiều công sức và thời gian để gây dựng lại uy tín của mình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Đường công danh sự nghiệp của tuổi dậu tiến triển thuận lợi cùng với những thời cơ tốt đẹp, bản mệnh cần nắm bắt cơ hội này nếu muốn đẩy nhanh công việc và vận tài lộc tốt nhất. Con giáp này đang có những tín hiệu đáng mừng với công danh trong tương lai tí dậu tương phá, bản mệnh đi đâu cũng nên cẩn trọng, nhất là khi phải xuất hành xa. Nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì người tuổi dậu nên hạn chế đi lại nhiều. Ngoài ra, vận trình tình cảm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, con giáp này đang gặp khó khăn khi có kẻ âm mưu ném đá giấu tay nhằm giáng họa.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 Tuổi tuất có một ngày xuân sẻ cả về sự nghiệp lẫn tài lộc, con giáp này làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Đây chính là thời điểm không chỉ có được đánh giá tốt bởi năng lực mà đó còn là thái độ làm việc, công sức và bản mệnh bỏ ra có được những kết quả tốt không ngờ. Mặc dù công việc nhiều nhưng bù lại thì thu nhập không tồi, người làm công ăn lương dựa vào nghề tay trái của mình cũng có được một khoản khá khá. Con giáp này cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mà mình học cho vui cũng lại trở thành thứ để kiếm tiền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 Tuy nhiên, con giáp này nên thận trọng với những lời mời bị lợi ích che mở mắt nên dễ đi sai đường, mất lợi ích và cả uy tín đấy. Trong ngày hợi tí tương hội, tuổi hợi tinh thần vui vẻ, không phải lo lắng gì và cũng cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc với những gì mình đang có. Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng được như ý muốn, biết đâu tình yêu lại đến khi mà con giáp này không ngờ nhất đấy vợ chồng cùng chung tay góp sức để cuộc sống đủ đầy hơn. Bản mệnh biết lợi sức mình, không cưỡng cầu những thứ không thể và không tự tạo áp lực cho bản thân hay đối phương. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,